và tất cả đồ da Kỳ Lăng đang làm là Kỳ Lăng chuyên về da nhập từ các công ty thuộc da lớn nhất trên thế giới và quý khách chỉ việc đưa ý tưởng, ý muốn và công năng sử dụng của sản phẩm Kỳ Lăng sẽ lên à, thiết kế và hoàn thiện sản phẩm những hãng lớn á, người ta thường lấy những cái da đó để làm mặt chính nhưng mà đối với Kỳ Lăng, Kỳ Lăng lấy những cái mặt da siêu cao cấp nhập khẩu đó để làm da lót bên trong Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳ lân luxury.com. Hôm nay rất hào hứng, rất phấn khởi là rất là vui khi vừa hoàn thiện được hai bộ sản phẩm combo rất đẹp và rất hoàn hảo để xin giới thiệu với tất cả quý khách. Đầu tiên là một bộ da màu đen xanh đen và có những cái sọc vàng rất là đẹp, rất là đẹp. Đây là nguyên một combo mà kỳ lân rất là tâm đắc từ nón túi sách túi clip thì à, clip trước chị đã làm rồi ví dây đồng hồ ốp lưng cho điện thoại dây thắt lưng đôi giày và dép áo khoác thì kỳ lăng đang hoàn thiện rất nhiều những vật dụng về đồ da và tất cả đồ da Kỳ Lân đang làm là Kỳ Lân chuyên về da nhập từ các công ty thuộc da lớn nhất trên thế giới tất cả da nhập từ những con cá sấu từ vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da khai thác theo quy định quy định quy chuẩn chung của thế giới về ngành da về của ờ, các nước về ờ, da khai thác da mỗi một con da nuôi theo tiêu chuẩn lấy da riêng của các hãng là mỗi con nuôi một chuồng riêng và có chế độ chăm sóc đặc biệt và hầu như là không có bị những lỗi cắn xé lẫn nhau và khai thác thì cũng phải đủ điều kiện thời gian ví dụ như là hai năm mới được khai thác hay là bao nhiêu năm tùy vào mỗi con da và chế độ lấy da khác nhau à, chứ không phải là nuôi vài tháng thôi là bừa lớn lấy đại nó một cách không được chuẩn của các hãng da lớn là không được phải như vậy như vậy thì da mới chất lượng về độ đẹp như về độ chất lượng được thì tất cả da sẵn kỳ lân nhập về những bản da đẹp những da đặc biệt những da độc bản đều có mặt tại showroom à, quý khách có thể đến trực tiếp showroom để chọn lựa hoặc là kết nối qua Zalo à, hotline 0901 247 247 đội ngũ kỳ lân sẽ gửi những mẫu cho khách chọn và quý khách chỉ việc đưa ý tưởng ý muốn và công năng sử dụng của sản phẩm kỳ lân sẽ lên à, thiết kế và hoàn thiện sản phẩm như vậy và đây là một bộ màu hồng ruốc rất là dễ thương kỳ lân cũng rất thích một combo từ túi clip ví cầm tay thì được thiết kế riêng theo yêu cầu nè đây hai ngăn đựng điện thoại nè smartphone bây giờ người ta dùng hai điện thoại là thường xuyên là nhiều nên là thiết kế hai ngăn đựng điện thoại hai ngăn đựng tiền và giấy tờ và các ngăn đựng thẻ ATM căn cứ công dân vân vân. dây thắt lưng cũng là màu hồng ruốc và cái nón em cầm giùm anh cái nón nha cái nón màu hồng ruốc nè bên trong là da cá mập tất cả những đồ da kỳ lân thường làm là lót bên trong là da xịn nhập có nghĩa là da cá mập này da ép sôm này da togo này da bò nam mỹ nè vân vân thì à, những cái da kỳ lân chọn là những cái da mặt từ các hãng người ta thường những hãng lớn ấy, người ta thường lấy những cái da đó để làm mặt chính nhưng mà đối với kỳ lân kỳ lân lấy những cái mặt da siêu cao cấp nhập khẩu đó để làm da lót bên trong tức là nó cao cấp chất lượng từ bên trong và có cấp chất lượng từ bên ngoài và từ chất lượng về đồ sạch đồ đẹp đồ chuẩn của da cũng như là về handmade từng đường kim mũi chỉ để trên để trở nên sản phẩm hoàn hảo đẳng cấp đỉnh cao hơn rồi kỹ năng sẽ thử nha à, rất là hợp vô tình nay bạn cái áo màu hồng cũng hồng ruốc luôn rất là hợp rất là dễ thương da thắt lưng thì cũng vậy cũng như tất cả những đồ khác thường thì hai mặt một là mình làm một mặt bằng da cá sấu một mặt là da cá mập hoặc theo cầu của khách hai mặt là một loại da mà khác màu hoặc là hai loại da khác nhau hoặc là da cá mập và da cá sấu hoặc là da đà điểu và da cá mập hoặc là da đà điểu và da cá sấu hoặc là da bò Nam Mỹ và da cá sấu hoặc là da cá mập và da đà điểu hoặc là tùy quý khách muốn phối da gì màu sắc gì kỳ lân sẽ thực hiện còn mặt dây thắt lưng thì kỳ lân chuyên đúc bằng vàng và kim cương và một loại nữa là bạc bởi vì dây dây thắt lưng mặt nó rất là nặng nên à, để tiết chế bớt thì kỳ lân sẽ đôi khi những yêu cầu các khách hàng thì kỳ lân sẽ làm bằng bạc khối và cụ thể kỳ lân đang làm một biểu trưng logo cho mặt dây thắt lưng này kỳ lân này đang đeo hai mặt này đây là cái biểu trưng logo vương miện à, của kỳ lân luxury biểu trưng của một cái sự sang trọng cao quý và quyền lực thì à, Hiện tại là đúc bằng vàng 18 và kim cương thiên nhiên ở viền xung quanh và ba viên kim cương vuông trong logo vương miện cao quý sang trọng này. Ở à, ví dụ như Kỳ Lan đang dùng là mặt dây à, cá sấu nè. Kỳ Lan không thích nữa thì Kỳ Lan xoay ngược lại Kỳ Lan dùng mặt cho dây cá mập mặt màu đen bên ngoài và quý khách có những ý tưởng để làm mặt dây thắt lưng riêng cho mình mang à, phong cách cá nhân của mình hoặc là biểu trưng logo của công ty mình những cái ý tưởng riêng của mình hãy đưa những cái ý tưởng đó cho chị Lan chị Lan thiết kế mặt dây thắt lưng và dây thắt lưng luôn dây thắt lưng thì bằng da nhập từ các công ty chuyên thuộc da lớn cho các hãng thời trang lớn về mặt dây thắt lưng thì kỹ năng sẽ làm từ vàng, bạc và kim cương tùy theo option khách chọn và chị Lân sẽ làm đẹp hoàn hảo như vậy để bằng giao cho quý khách rồi kể cả ấp lưng điện thoại nguyên một combo luôn nha ấp lưng option là full cạnh luôn bằng da luôn option là kỳ lân chỉ làm bọc phần da bên mặt sau lưng thôi đó thì quý khách có nhu cầu gì quý trọng liên hệ với kỳ lân nón tương tự như cái màu hồng rút này thì bên đây cũng vậy bên trong là cũng là da cá mập ngoài là da cá sấu nguyên bộ combo theo túi sách giày ví và những bản option logo của Kỳ Lăng là bản hình chữ nhật logo 18K đến full kim cương lên chữ Kalen và bộ logo chuẩn mới nhất của Kỳ Lăng Luxury mới vừa phát hành đó chính là logo vương miện có ba viên kim cương thiên nhiên vàng 18K kim cương thiên nhiên biểu trưng cho sự cao quý sang trọng và quyền lực Vâng và bây giờ Kỳ Lan sẽ tiến hành đeo dây thắt lưng màu hồng rút này luôn để cho nó tông sẹt tông nha và kể cả cái mặt cũng là một cái mặt đặc biệt nữa là toàn bộ thân bên ngoài là bạc khối và bên trong là vàng khối và đính ba viên kim cương vuông lên trên cái logo vương miện này và bên trong cái nền của logo vương miện này là full kim cương thiên nhiên mặt dây thắt lưng này cũng có hai mặt một mặt là dây màu đỏ đô bên trong là màu đô màu à, cá mập da cá mập và bên ngoài là màu hồng ruốc hai cái màu này tương đồng với nhau còn nếu như quý khách thích làm hai màu này tương phản thì các bạn sẽ làm hoặc là cứ khách thích hai cái màu là đều là cá sấu hoặc là đều là cá mập hoặc là giống màu nhau hoặc là khác màu nhau thì do yêu cầu của khách hết chị đang sẽ phục vụ theo yêu cầu của khách đây vẫn là sỏ bầu trong nha sỏ đầu còn lại vào trong logo logo vương miện biểu trưng cho sự sang trọng quyền quý và quyền lực đây nguyên một combo luôn từ ví cầm tay túi clutch dây thắt lưng mặt dây thắt lưng à không thích thì mình sửa đầu dây lại là xong là mặt thứ hai nha nhưng mà cái này chị Lan đã làm nhiều clip rồi Còn chị Lan sẽ tiến hành qua một cái bộ combo của màu đen sọc vàng kẻ vàng cũng hai màu và hai loại da bên ngoài là da cá sấu bên trong là da cá mập và mặt dây thì à, do khách lựa chọn mặt dây cũng vậy do option quý khách thích làm full vàng cũng được tức là phần ngoài này là bạc khối thì thay vì bạc khối mình làm full vàng cũng được và bên trong mình làm là full vàng luôn kim cương hoặc là đến kim cương ba viên vuông ngay chỗ logo vương miện cũng được không cần đến full cũng được do option do khách lựa chọn option kỹ năng sẽ đưa ra để khách lựa chọn chỉ việc là tháo hàng ốc này ra thôi đưa mặt bao dây vào là xong thì kỹ năng rá vào là để quách coi thôi còn những clip và chi tiết kỳ lân đã làm những clip trước rồi à, quý khách sẽ xem lại tại kênh youtube của kỳ lân nha và kể cả một mặt à, vuông bên ngoài và logo bên trong cũng đã có rồi à, quý khách có thể xem trực tiếp trên kênh youtube của kỳ lân luxury hoặc là trên fanpage hoặc là trên website kỳ lân luxury com mình sẽ đi nguyên một combo này phần dây mặt thì kỳ lân sẽ à, <laughs> à, rá sau nha chị anh rá dây trước dây túi sách ví ốp lưng điện thoại dây thắt lưng nón đây hoặc là của khách làm full bằng khối như vậy Vâng và như vậy video clip đến đây sẽ được phép kết thúc rất nhiều rất nhiều những mẫu da mẫu sản phẩm hãy liên hệ với Kỳ Lăng à, hoặc là truy cập trực tiếp vào website kỳ lăng luxury.com để xem mẫu hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247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 cho sinh động, đẳng cấp và sang trọng, đặc biệt phong cách riêng của mỗi uh, quý khách hàng. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.